Em mờ mô đâu rồi Em mờ mô đâu hết tiêu rồi Bỏ em đi nữa Sao tôi không có duyên với mấy ông này ta Đánh tài Má đánh tài lẻ ra lẻ xỉu Đánh lẻ tài ra lẻ xỉu Bỏ vị đi anh Mùi mình có vẻ không hợp vị Lẻ xỉu tiếp nè bé ơi Ba trắng tiếp ạ à. Quay đầu là ba trắng không biết luôn không biết sao lẻ xỉu nhiều vậy luôn nó đang đi cặp bài chùm lẻ xỉu với sắp đôi á lẻ xỉu ạ à. quay đầu là lẻ xỉu nha từ lúc em vô chưa có cái vị tài nào luôn ba cái lẻ xỉu sắp đôi tứ xỉu và lẻ xỉu tiếp nào tứ tài lên cái coi xỉu hoài ai đỡ cho nổi ừ. Lâm ơi Lâm Anh núp lùm hoài Lâm ơi Sốc cho nên thân Em biết lỗi mà Sắp đôi Cặp bầy trùng rồi <laughs> Đôi bạn cùng tiếng ạ à. Đôi bạn sắp đôi lẽ xỉu cùng tiếng ạ à. thôi không hôn đâu định hôn mà thôi kỳ quá hai ráng sorry em gán bị ráng hôn là gãy rồi sắp đôi à hên á hên là không hô đó ngừng lại kịp chứ hồi nãy định hôn lẻ lẻ lẻ tứ ba ôi cô cản cô không cho hô cô kêu mày mồ hôi là mày chết em đừng đùa với tiền thì đó nhờ em không đùa cho nên em mới im đó chứ không là em hô rồi em hô là em đùa đó cho nên mới ngồi im nè trời ơi đâu phải có người kêu tôi hô có người không kêu chứ bộ mọi người chín người mười ý cho nên đâu phải em muốn là được đâu sắp đôi ạ à. em chỉ vì miếng cơm manh áo thôi chưa có vị tài nào lên luôn 9 phút rồi ba đúng là ngáo thật nhưng á đụ quỷ diêu gì vậy? ngáo ngáo nhưng mà hơi bố láo vậy là anh thích gu của anh thích bố láo đúng không em cảm ơn lắm sắp đôi Eo ơi cầu <laughs> Hello anh Chỉ mình em được anh tặng quà hả <laughs> Hello anh Vô đây hút. Nãy giờ toàn sắp đôi với lại với xỉu thôi kìa Kiếm cho anh cái tàu về bờ Ủa tưởng nãy về bờ rồi À không phải hả ai biết Thưởng chỉ mình em Anh bà a ra đảo nữa rồi hả Kìa anh nhìn cậu này anh thấy về bờ được không? Về được thì lên Em đón <laughs> Tàu mang số hiệu Nari Tứ tài Hớp Hớp liền bé ơi Bốn đỏ bé ơi Bò Kiếu bé Trời anh có biết từ nãy tới giờ nó không có cái vị tài nào luôn không? Em cảm ơn Vin Nó không có cái vị tài nào luôn Đây là cái vị tài đầu tiên và duy nhất <laughs> Ôi ôi <laughs> Cảm ơn anh Sáu Này ở bên kia may quá Hơn Cái này là vừa lót luôn á Kinh kinh kinh <laughs> Kinh dị kinh dị thiệt chứ Dâu ơi Nào con thuyền mang số hiệu Nari sẽ đưa mọi người về bờ Lẽ tứ lẽ tay luôn à Trời ơi tứ trả lẽ đi học ạ à. Cầu lên khung mọi người Nhìn nhìn cột cầu chẳng đi kìa Cầu chẳng 1, 2, 3, 4, 5 lên khung 1, 2, 3, 4, 5 nhìn cầu nó vẽ hình Eo ơi Hình cầu xếp đúng kinh luôn á Sao có thể xếp được vậy hay vậy ta Xếp mà lên bậc thang như vậy luôn á Đỉnh đỉnh Có cầu vị thúi quá <laughs> Tiếp Cái mồm nói không à. xỉu Không Bún trắng bé ơi Từ từ từ Tới rồi lót đi mọi người Thà lót nhầm không bỏ sót Vin đâu Em cảm ơn Vin Lâm Tại cái ngồi ngồi chát cả khỉ em đó Ngoài ngoài anh Vin Lâm không ai đang đánh Em cảm ơn Lâm Lót thà lót nhầm không bỏ sót mọi người ơi mọi người một cái món quà nhỏ nhỏ lấy hơn cho em được không cái bún tim nè hy vọng cầu này em đưa mọi người về bờ sắp đôi ạ à. hốt xác chảnh hốt xác hậu có lẽ gọi nó lên cục sáu cái chẵn không nè em cảm ơn anh gỡ lên cục sáu cái chảnh là hết hồn chi én luôn Em cảm ơn Vin, em cảm ơn Ami Chắc không đẹp tới vậy đâu ha Con thuyền mang số hiệu Nari Đang dần dần đang quay đầu về bờ ạ à. Lẽ xỉu ba trắng từ trước ra Em cảm ơn Ami Lẽ tứ này ra chảnh bậy bậy À tứ trước ra lẽ tứ này ra chẳng hả Ok đọc được rồi đọc mà phải dịch từ tiếng việt qua tiếng việt nữa chứ cảm ơn lắm lên cầu này là còn đỡ hơn cầu mấy cầu hồi sáng á mấy cầu hồi sáng nó còn khó áp vino đánh gì vino âm thầm quá ta Chẳng sắp đôi ạ à. Ây do mất con xe rồi Em xin lỗi anh gỡ Cầu nghiêng chẳng anh ơi Cho Di anh Đừng giận em Gọi gì chứ đừng gọi tên Anh yêu Kêu anh yêu anh nhận ra không Hay gọi bé nha bé đi cho nó bé bỏng sắp đôi ạ à. chết rồi vin té đâu rồi vin anh vin ơi tỉnh dậy vin ơi mé đang chơi mà toàn gọi cho vay tiền là sao <laughs> nó sợ hết vốn anh <laughs> cảm ơn cảm ơn bé cảm ơn anh vin nó sợ hết vốn quá bé Thôi anh phở bò ba đỏ chết rồi anh hữu ca gãy hả anh Em xin lỗi nãy giờ em không có coi tới cầu Em chỉ coi coi mọi người có hút hay không mà Không dám hô luôn Hôm nay em không cứu mọi người Em chỉ gán đưa thôi lẻ tài ba đỏ à Cầu 21 khúc này luôn Ra lẻ tài chém hút lẻ tài mà Lẻ tài thiệt Vậy rốt cuộc là có đánh lẻ tài không không đánh hả em cảm ơn ôi em cảm ơn anh hoa em cảm ơn anh gỡ cảm thấy đau đầu vặn volume bé bé ok nói hơi to dán cho lên nha